Rồi ok hello anh em, chào mừng anh em đến với Game Today Bắt đầu từ ngày hôm nay tôi chính thức là bật chế độ trả nợ mốt on <laughs> Để coi như là trả nợ những cái thời gian mà tôi uh, không có ra clip được Trong khoảng thời gian đó có rất nhiều những cái uh, order của anh em Đấy, Rất nhiều order yêu cầu tôi uh, chơi bộ này bộ kia Đấy thế nên là chắc là sẽ phải có một khoảng thời gian là tập trung trả nợ lốt <laughs> Rồi chúng ta sẽ lại tiếp tục biểu diễn nha anh em nhá Thì hôm nay <clears throat> sẽ làm một cái clip trả nợ à, để Chơi cái gì? Chơi gì thì chơi Đầu game như thường lệ cũng xin được cảm ơn các anh em đã ủng hộ kênh Tôi xin được cảm ơn anh em Nguyễn Duy Khánh Anh em Nguyễn Trung Đức đã donate ủng hộ tôi Và xin được cảm ơn anh em Thọ Nguyễn Hoặc là Thơ Nguyễn gì đấy bởi vì anh em không tên không có dấu ở trên Youtube Đấy thì anh em đã tiếp tục gia hạn hội viên của kênh Cảm ơn các anh em nhá Cảm ơn anh em rất nhiều Anh em ờ, ủng hộ rất là vui Đấy nhưng mà đây nó cũng là một cái trách nhiệm rất là lặng lề đấy anh em không biết được là là là, là mấy cái ngày mà tôi nghỉ tôi không ra clip ấy là có rất nhiều những cái lời check móc check cừ thì cũng đúng thôi cũng đúng thôi cái đấy thì tôi cũng cũng cũng phải nói là lỗi là do tôi đấy là tôi cũng rất là áy lấy và cũng xin lỗi các anh em là mấy cái ngày mà tôi nghỉ tôi không ra clip thì tôi cũng không có thông báo gì Nói sau rút kinh nghiệm anh em nhá <laughs> nhá thôi thì có cái gì mà nó nhỏ thì thôi mình cũng bỏ qua đi bỏ qua cho nhau đi nhá đấy chuộc tội bằng cái việc là ra clip đều hơn ok xin hứa với anh em nhá xin hứa với anh em à, từ hôm nay Đến uh, hết giải thì clip sẽ ra đều <laughs> Ok Ok nha anh em nhá Rồi Và ngày hôm nay trong cái clip này Đấy anh em biết là tôi mua cái gì rồi đấy <laughs> Tôi mua cái gì đầu game thì là tôi chơi cái đấy đấy anh em nhá Và hôm nay thì Là ờ, Làm theo yêu cầu của anh em Tín Vũ Anh em Tín Vũ có yêu cầu tôi chơi bộ uh, Beat Assassin với con uh, TA là con co Tuy nhiên là trận đấu này thì không có con còn có Silent Assassin chính vì thế nên là có cái con uh, Phantom Queen tôi sẽ thay con Phantom Queen anh em nhá. Vẫn là Assassin Beat, ok. Rồi. Let's go. Đồ này là, là, là thấy là là cũng có Blink các kiểu rồi. À? Được rồi. Ui rồi hai con hai sao. Ui rồi, vậy bọn kia ra gấu đá ra bốn <laughs> Được đấy Ui thế tôi lại còn đen đến cái mức rồi gặp cái thằng hai con hai sao ngay rau đầu tiên Đùa thật là như thế luôn Thề Đen đến thế là cùng Mẹ cái cái thằng Hàn Quốc uh, rank queen Thằng Hàn Quốc rank queen mà giao gấu gấu gấu đá kìa Đá chơi hay còn ca may nữa Thật thế luôn Thôi chuyện này eco đây anh em ơi Trông thôi, thôi thôi bỏ bài ra anh em ạ Trông kinh lắm Trông đối thủ kinh lắm Anh em cũng có thể nhìn thấy ở đây Bài thằng nào cũng to tôi uh, tôi tôi uh, kém hơn đối thủ rất nhiều anh em ạ thực ra nó không có cơ sở đánh ấy bài này không có cơ sở đánh Tôi không có cặp Anh em nhìn thằng nào đó có con cặp rồi Cặp hết rồi Có thằng thì có con Berserker Đây toàn cặp thôi Tôi mà có cặp là tôi sẵn sàng là tôi bỏ bài và tôi chơi luôn đấy Nhưng mà không có cặp anh em ạ Không có bất cứ cái cặp nào cả Không nhá, không chơi nhá Ra con uh, Avenger Glide sớm không chơi Chuyện này là làm theo yêu cầu nên là tôi sẽ chỉ chơi beat thôi Beat Assassin nha anh em nhá Đấy Bây giờ là cái thời gian trả lợi anh em ạ <laughs> <laughs> Thời gian trả lời của rất nhiều anh em yêu cầu ấy nhá Nên là bây giờ Tôi nghĩ là là, là sẽ phải trả lời xong rồi Chúng ta sẽ làm gì nào Đấy <clears throat> Chưa gì có thằng Hàn Quốc đang soi kia Vai đái thật Vai đái thật đấy Vừa mới bỏ con Eco vào đã Có thằng Hàn Quốc đang soi là sao Căng thật sự Không hiểu kiểu gì <laughs> <laughs> tôi cũng cũng cũng, cũng không biết được là, là là là thế nào nhưng mà có vẻ như là cái kênh này bây giờ nó phổ biến đến cái mức độ mà nó lan sang cả Nhật Bản, Hàn Quốc. Đấy. Mình cũng nổi tiếng phết. <laughs> nổi tiếng phết đấy chứ. Rồi thôi cứ bình tĩnh em, cái tầm này thì thì, thì eco thôi. <clears throat> Xem nào. Giờ ra ăn gấu nha Xin ăn gấu gái Bỏ vào kiếm gấu tí Tầm này thì chắc là tôi nghĩ là không có thằng nào phá chuỗi đâu nhỉ Có không? <laughs> Hy vọng là không Ôi rồi Đừng có đứng thằng nào phá chuỗi tôi nhá Đừng có thằng nào phá chuỗi tôi nhá Mấy ông to rồi đừng có phá chuỗi để tôi eco phát làm content theo yêu cầu gái Nhờ anh em nhờ Đấy mình cứ ung dung thế này Xong tự nhiên có thằng nó lại bỏ hết cờ ra thì bỏ mẹ Phải cẩn thận anh em ạ Nói chung là cứ thấy nghi nghi cái round nào mà tự nhiên có thằng nào nó lại bay màu sớm thì là biết là cái round đấy là là, là có thằng nó định phá chuỗi mình là tí round sau là phải bỏ bài ra nhá anh em nhá. Nghi lắm. <laughs> nghi lắm anh em ạ. Ui giời hai con eco luôn này. Bài này đúng là kiểu bài cho ra để eco ấy. Phải không? Vẫn chưa thấy uh, biết đâu nhỉ? Giờ xin con cây để để để up cái con unicorn lên hai sao đã này. Để còn đép rau quái nữa này. Bây giờ là rau 7 rồi đấy. Hy vọng là đến rau rau 8 là nó cũng phải có chút bài đi, phải kẹp ít nhất hai đỏ đi, cho hai đỏ đi đã. Hai đỏ đi. Hai đỏ thêm một con demon nữa để đép quái ấy xong xong rồi làm gì làm. Đấy đến rau 9, rau 10 là phải có đủ để còn đép quái. Không là không có quái Không không không có quân là không đép được quái đâu <coughs> Ui Ê Ê Ê Thằng Hàn Quốc có vẻ có hai con gấu Thằng Hàn Quốc có hai con gấu Nó để hai con gấu vào Liệu nó có bỏ hai con gấu ra không nhở Chưa gặp rồi nhá Đây là 8 rồi Càng đấy Cái thằng Hàn Quốc khung queen kìa Anh em kìa Thằng Hàn Quốc khung queen nó cũng đang eco nó vẫn đang để ở level 4 Nó chưa up cấp đâu Nó có hai gấu nó vẫn để ở level 4 kìa Có khi nào mà nó phá chuỗi tôi không nhờ Càng đấy Càng đấy Mà nó có hai con gấu rồi thì nó có phá chuỗi tôi không nhở Thực ra là nếu mà nó có hai con gấu rồi Nó bỏ ra một round để nó phá chuỗi tôi thì cũng được mà Chưa gặp nhau anh em ạ tôi đang quá tự tin mà ung dung khi mà mà mà, mà nghĩ là nó nó nó nó không phá chuỗi tôi không nhở anh em nhở có khi nào nó phá chuỗi tôi ra này không tự nhiên lại có một cái chút, chút gì đấy mà nó nhạy cảm anh em ạ nó lại tâm lý nó nhạy cảm vãi đái luôn anh em ạ bán nhanh mà ui rồi gặp nó rồi này ơi rồi tôi biết ngay mà <laughs> Ôi trời ơi, Làm sao mà có thể là nhạy cảm được như tôi Khổ Mình có đến phục mình Cái nhạy cảm của mình nhạy cảm vậy đái luôn Quả ôi rồi Quả nhạy bén quá anh em ơi Đùa Ui <laughs> ôi Vậy tí nữa thì coi như là, là, là Cho là cái chuỗi thua Nó còn hai con gấu nữa Thế làm sao được Không được Đấy quả Anh em thấy quả bán cờ nhạy cảm không <laughs> Ơ ừ. Nhưng mà bây giờ lấy đâu ra cái con để eco đấy Quả đấy là phải bán cái con ấy đi Trời ơi Quả đấy là phải bán cái con CM đi anh em ạ Con dơ so đi Giữ lại một con Eco Hơi sai anh em ơi <laughs> Nhưng mà quả đấy bán nhanh quá anh em Quả đấy ờ, tôi biết mà Quả nhạy cảm vậy đái luôn Thật Đấy, anh em thấy quả coi như là, là, là tôi nhạy cảm đến cái mức mà mà mà, mà nó bỏ hết cả hai hai cái con gấu ra để nó phá chuỗi tôi. Tôi cũng bán nhanh luôn. Giây cuối cùng nhá anh em nhá, thấy không? Quả nói chung là cái quả đấy là quả bán cờ nhạy cảm quyết đoán phết đấy. <laughs> Nhưng mà cuối cùng là thôi thì cũng được, cũng phá được chuỗi nó. Tuy nhiên là mình không có lợi thế bằng nó. Nó là có hai con gấu rồi. Ờ, tôi bây giờ tôi cũng là bị phá chuỗi đấy chứ. Nói chung là ừ, phá chuỗi của nhau. Tuy nhiên là quả đấy nếu mà tôi không bán cờ đi thì là nó có cái chuỗi thua Thế thôi được rồi thì cũng gọi là cả hai cũng phải chuỗi nhau chứ còn thực ra lợi thế nó là như nhau đó Ui ôi, nó đéo ra bit nó cứ ra Hunter này anh em này Nhưng mà thôi chắc cố tiếp rồi anh em ơi Tầm này thì đánh đấm cái gì Tầm này thì đánh đấm gì Thôi cố tiếp anh em ạ <clears throat> Mua Hunter không? thôi Chẳng mua nữa Mặc dù cho Hunter nhưng mà đánh đâu Chuyện này có chơi đâu Mua phí tiền đang cô mà bài yếu đồ không có thì chơi gì Anh em nhìn này làm gì có búa xét các thứ đâu Không có Không có búa xét thôi Hunter hắn tiếc gì Đấy rồi Ui rồi cuối cùng thì cũng áp được con unicorn lên à, Cho con gấu vào này Kiếm tí này Em thấy không Cũng ổn đấy chứ nhưng mà bây giờ tôi cần con Eco hơn Cho xin con Eco <laughs> Quả vừa lấy nói chung là bán vội quá Lẽ ra là phải bán con dưa so đi anh em ạ Lại đi bán lại hai con Eco luôn <laughs> Giời Nói chung là trước đấy là cũng yên tâm là có hai con eco lém vào giữ máu đấy Nhưng mà anh em thấy bây giờ máu tôi <laughs> Bây giờ máu tôi ở dưới lên này anh em này Dã man chưa Top 1 ở dưới lên luôn Wow Thật là như thế luôn Quả hơi sai anh em ạ à. Quả bán cờ hơi sai lẽ ra là giữ lại cái con con ờ, không không giữ lại con gót giữ lại cái con ờ, deflector ấy à không phải à, fortuner theo lơ Đấy, giữ lại con đấy để còn kết hợp với Glacier ở mấy cái rau quái đấm nhau nhé Đúng không? Nhưng mà bán hơi nhanh Đó. Mà bây giờ tôi nghĩ lại tôi vẫn thấy nó cay anh em ạ Cái thằng Hàn Quốc Mẹ nó chứ Cái thằng Hàn Quốc anh em thấy không nó có hai con gấu rồi nhá mà nó vẫn bỏ cờ ra để nó phá chuỗi tôi ấy nó, nó tham đến như thế mà nó có hai con gấu nhá nhưng mà nó nhất quyết là nó, nó phải bỏ một rau ra để nó phá chuỗi tôi rồi ơi mẹ nó chứ cay thật đấy Nhờ anh em nhở Bình thường có gấu thì cứ để gấu ấy đi Để câu gấu đi Làm sao biết đâu rao sau lại ra con gấu assassin Đúng không Hoặc là ra con gấu mết thì làm sao sao lại cứ phải là là, là làm khổ nhau lại cứ phải là là là, là, là như thế <laughs> mẹ nó chứ mày nhớ nhá cái thằng Hàn Quốc nhá nhớ ấy Tuấn cơm là thủ hơi bị dai rồi đấy riêng cái thằng Hàn Quốc tí nữa nhớ mặt tao tí nữa nhớ đấy chơi uh, Goblin à <laughs> được mẹ tí trả thù anh em ạ Quân tử trả thù 15 vẫn chưa muộn Huống chi là mới có mấy chục round nữa <laughs> Cứ từ từ bình tĩnh Nhớ thằng Hàn Quốc nhớ mắt tao Tí nữa <clears throat> Ok đây rồi gặp rồi Hay quá ra úi giời, ra ba con gấu rồi cả kinh đấy ra thằng này nó ra một con gấu đá một con gấu xin một con gấu uh... Ờ, ui <laughs> tôi cũng ra gấu xin này ờ ờ được con này được nhá gấu assassin kết hợp với cả bit cực kỳ mạnh luôn ấy được Ồ, thế thì bây giờ chơi gấu đấy, làm sao? Ok. Ok, thế thì bây giờ vẫn là chơi Assassin Beat. Rồi, nhưng mà là gấu assassin <laughs> Gấu assassin kết hợp với cả ờ, beat được chưa? Quá đẹp luôn Rồi Rồi, từ từ, đồ này từ từ đã anh em ạ Đấy, có chém lan rồi Thấy có chém lan, có, có bơ linh ở đây rồi Ngon rồi Để đấy, để xem là có chơi được con này không đã nếu mà ghép chém lan là sẽ phải chơi cái con gấu assassin đấy Nếu không thì late game là, là, là, là phải dồn đồ cho Phantom Queen thì ghép cái chém lan là hơi phí Rồi À không, thực ra thì vẫn không phí đâu Anh em ạ Nếu mà ghép chém lan thì có thể cho cáo được mà Cho cáo hoặc cho ngộ không được Cũng, cũng chả phí lắm Đấy, nói chung là chơi được nha anh em nhá Rồi Thôi bỏ bài vào thôi anh em ạ, tầm này bỏ bài vào thôi. Ok. Máu ừ, tụt cũng hơi thấp ở đây anh em ạ. À. 45 máu đang 15 mà. 45 máu đang 15 là cũng khá thấp rồi đấy nhá. Nếu mà để tụt tiếp ấy, nếu mà để tụt máu tiếp ấy thì là mỗi round là mất khoảng 8 máu đi, tôi cứ cho trung bình là 8 máu một round đi. Vì tôi không có con eco mà. 8 đến 10 máu một round Từ round 15 đến round 20 là bao nhiêu Round 19 thôi Round 16, 17, 18, 19 là 4 round 4 round mỗi round mất uh, Cứ cho là 10 máu đi Một round đi 10 máu hơi nhiều 8 máu đi Đấy 8432 Vậy là sẽ mất 32 máu nữa Vậy là chỉ còn 13 máu để comeback Ui không được Thế thôi bỏ bài vào luôn anh em ạ Không được Thế thì chết lại Gặp cái thằng ví dụ như là Chả may mà gặp cái thằng ờ, ờ, ờ, Đang khỏe Nó đẩy cho một phát Mất mười mấy máu đi đi ấy Không được anh em ạ Rồi Hết eco rồi nha anh em nhá Tầm này là không eco nữa rồi Bây giờ phải roll thôi Đấy Ok anh em ơi Chuyển thôi Bỏ bài lên chuyển thôi anh em ơi <laughs> Đấy Sạc tiền luôn Ngại gì Bình tĩnh Đấy, Lấy đồ là bờ các thứ này Chốt đồ nhanh Rao sau anh em nhá À Úi rồi gặp cái thằng thằng thằng thằng, thằng có chuỗi thắng luôn hả? Gặp nhanh thế, đang định rao sau. Mẹ rao sau gặp tính đâu sau gặp lại gặp rao này. Gặp sớm quá, đéo biết ăn được không? Ăn được không? Ăn được không? Ăn được không? Ăn được không? Chết mẹ gấu assassin rồi anh em ạ. Unicorn vẫn sống. Ồ. Ui, được không? Ui rồi ôi béo quá <laughs> Được quá anh em ơi Mẹ tôi ăn cái chuỗi Ui Thêm một con gấu asin với quả trứng Thôi trên rồi định mệnh rồi anh em ơi <laughs> Ôi rồi ôi định mệnh rồi Định mệnh rồi Con mẹ thằng Hàn Quốc mày lại đây Mày đang tìm cái con này đúng không Mày đang tìm cái con gấu assassin đúng không Đây này Gấu assassin đây này <laughs> Ôi rồi ôi thế mày chết Thằng Hàn Quốc cái tội bỏ gấu ra bây giờ đéo ra gấu cơ ờ rồi ok thôi chốt đồ thôi anh em ơi chém lan là chắc chắn rồi rồi bờ linh chém lan cả đã ok à, cái chém lan à quá ổn luôn trời ơi cái quyết định mà tôi bỏ bài lên tôi roll mấy cái ấy ra con unicorn thay đổi cuộc đời rồi rồi từ coi như là xuống hố tự nhiên lại coi như là vớ vẩn này top một <laughs> ôi rồi ôi ra vừa này con gấu vãi đài thật 4 bit luôn này hay quá trời level 8 4 bit level 8 4 bit này hay quá nhở tuyệt vời luôn anh em ơi rồi bờ linh này <clears throat> <clears throat> Quá đẹp luôn anh em ạ Perfect À vẫn đang cầu con gấu assassin đúng không Nó có sẵn hai quả trứng rồi nhá Thằng kia nó có sẵn hai quả trứng rồi Ok không sao Bây giờ tôi mạnh rồi anh em ơi Gấu assassin gánh rồi Ơ kìa đừng bảo thua này nhá Lướt gì kinh thế bạn ơi Ờ rồi Hay quá Rồi cứ bỏ gấu vào câu hai con gấu rồi anh em Ra con gấu nào thì cũng bán đi thôi Kiếm thêm 3 tiền Thế được rồi Ok Chuyện này ờ, gấu assassin kết hợp với cả 6 bit với cả ba assassin anh em nhá. Tí là có phantom queen này. Có cáo này là được này, cáo trong bộ bit. Ok. Kết hợp với 6 bit thì vẫn thừa một slot đúng không? 3 assassin 6 bit thì vẫn thừa thừa một slot. Thừa một slot thì kẹp kẹp cái gì? Kẹp con gấu hai tiền vào để có thêm bộ meteorit. Ổn chưa? Úi giời, quá ổn luôn. Hay quá anh em ạ, tầm này tôi nói thật với anh em <clears throat> tôi mà đã chơi ấy mà nó nó nó nó đen nên nó không sao nhưng mà nó đỏ như này thì tôi nghĩ là là, là là tôi buông chuột thôi anh em ạ tôi buông chuột thôi cái tầm này ra gấu assassin hai sao mà còn chơi cái bộ bit nữa thì bộ này nó là chuẩn của cái con này rồi chuẩn ở gấu assassin rồi anh em ạ chứ không phải là kiểu chơi kiểu chơi bit nhưng mà lại ra gấu đá hay là ra gấu mết thì nó còn hơi bị coi như là trái trái lay up nhưng còn bây giờ chơi đúng bộ luôn Đúng lai up khỏe luôn rồi con này Có hai lai up mà cái con gấu assassin này nó mạnh nhất Đấy là chính là cái lai up là 9 assassin Với cả cái lai up này Cái lai up 6 bit này này hai cái lay up mà cái con gấu assassin nó phát huy tối đa sức mạnh đấy còn những cái lay up như kiểu exit kết hợp với gấu assassin thì nó yếu hơn một chút đấy hoặc là cái con uh, gấu assassin này trong bộ insectoid nói chung là nó cũng không mạnh bằng không tím bằng đâu mạnh nhất thì nó vẫn là 9 assassin nhưng mà nếu mà nói là mạnh nhì thì chắc là cái bộ này rồi không còn bộ nào mạnh hơn đâu ok <clears throat> ra là cái con này đơn giản thôi đánh đơn giản thôi đấy là chúng ta áp cấp áp cấp dần lên thôi rồi cái phải cướp điên luôn này có cướp điên này hay quá nhở rồi chúng ta lấy cái cướp điên đã còn cái món đồ còn lại ấy, sẽ lấy cái hút máu trừ giáp anh em đấy hút máu trừ giáp anh em nhé cái món đồ còn lại hoặc là cái cái cái ờ, gậy gai tùy trường hợp ví dụ như là oanh với cả mấy thằng goblin ở phía trên thì cũng chơi gậy gai là cũng ổn lắm ấy ơ ờ? cứ đéo ở đấy what the fuck anh em vừa nhìn được cái gì không nếu mà anh em chưa biết thì tôi vừa gặp một cái thằng Hàn Quốc mà nó đang chơi cái line up của tôi Một cái line up mà chỉ có tôi chơi thôi nhá anh em nhá Bộ bí ký của tôi nếu hiểu sao không có thằng chơi được ạ Thằng này nó, nó, nó ở đâu ra vậy What Ô tiên sư Sao có thằng nó chơi được cái line up bí ký của tôi nhờ Thì là sao Ơ kìa <laughs> Thằng Hàn Quốc nó hỏi anh Tuấn kia Anh Tuấn Hà Ừ vãi đái Overcolor <laughs> Ai đấy <laughs> Ôi Trung à Ôi rồi ôi Ôi rồi ôi Hóa ra là Trần Đức Trung Trời Đệ tử của tôi vãi đài tên Hàn Quốc đéo biết được thằng nào Ui giời ơi <clears throat> Anh chơi nick nào đấy Anh chơi ạc phụ Anh chơi ạc phụ em hiểu kiểu gì luôn ạ Thảo nào thấy giật mình luôn Làm điều có thằng nào biết chơi bộ đấy đâu Khổ Chỉ có một vài người tôi dạy cho thôi <laughs> Ảo thật sự Đấy thấy không Đấy, nhiều ông cứ bảo mấy thằng Hàn Quốc chơi trước tôi các thứ Thực ra toàn Hàn Quốc nói tiếng Việt <laughs> Mấy cái layup tôi nghĩ ra xong rồi mấy thằng cứ kiểu tự nhục nó cứ vào nó bảo là tôi lấy của Hàn Quốc sai đài thật Ê, Toàn Hàn Quốc nói tiếng Việt Toàn đệ tử của tôi lấy ờ, hoặc là kể cả mấy thằng Hàn Quốc toàn đi học Việt Nam Nó toàn xem kênh tôi đấy, mấy thằng Hàn Quốc ấy, anh em ạ <laughs> Đấy anh em thấy cái thằng Hàn Quốc đang sắp xuống hố kia không Cái thằng Hòa Hàn Quốc khung queen kia không Đấy à Sao lại có những cái thằng nó tự nhục nó cứ vào Nó cứ bảo là là, là tôi đi học của Hàn Quốc nhỉ Vãi đái thật Mấy cái lay up của tôi mẹ sáng tạo ra mà Nó cứ bảo tôi đi học của Hàn Quốc Thấy ok không anh em <clears throat> À, à Trung về về về Việt Nam rồi Fake đéo đâu, anh đây fake đéo Mày fake <laughs> Mày fake Hàn Quốc <laughs> Rồi bởi vì nhiều khi cũng gặp mấy cái thằng Hàn Quốc chơi mấy cái lab của tôi thật Đấy Mấy cái thằng Hàn Quốc vào xem kênh tôi mà Xong rồi cũng thấy layoff hay học theo thôi Có gì đâu Khổ Ok nhưng mà riêng cái layoff này thì thì không phải thằng nào học theo Ui bay rồi kìa <laughs> Thấy chưa Cái tội mẹ Mày chết chưa Nào phá chuỗi đi Bay màu luôn rồi kìa anh em kìa Ui rồi ôi không sống nổi nó 25 luôn Hàn Quốc không queen này cứ Hàn Quốc là đánh hay à <laughs> Bố tiên sư Top 8 luôn <laughs> Cày, cày, ờ, cày ấy, cày ấy Hy vọng cái thằng Hàn Quốc xem kênh tôi Nhưng mà nó cũng đéo hiểu tiếng Việt đâu Cái thằng Hàn Quốc ờ, không không queen ấy <laughs> Bay vào rồi, quýt rồi Ôi giời, tưởng thế nào Hàn Quốc Có cái gì đâu ừ tôi nói thật với anh em tôi cũng lại chia sẻ lại anh em tôi toàn sợ sợ Việt Nam thôi tôi chả sợ thằng Hàn Quốc nào cả anh em ạ tôi tôi nói chung là tôi chơi game tôi chỉ sợ Việt Nam thôi <laughs> ui rồi lại ra gấu assassin này đấy, gấu assassin của Hàn Quốc đấy chết xong sang đây mà thôi không cần nữa cần cần hai sao là khỏe lắm rồi <clears throat> đó ok khỏe quá anh em ơi Rồi ơi, cái con gấu assassin nó lên hai sao và bây giờ tôi cảm thấy như là đối thủ tất cả ờ, bảy đối thủ còn lại coi như là nhìn thấy tôi là cảm thấy bất lực luôn không làm cách nào để có thể cắt được cái chuỗi này của tôi quá mạnh đấy tôi còn chưa ra con cáo nhá bây giờ mà tôi ra con cáo thì thôi rồi không biết là cái chuyện gì xảy ra nữa giờ ra con cáo kẹp ba assassin vào thì cái con gấu này nó tha hồ tung hoành luôn à chuyện này đen quá à ờ thì chuyện này anh cũng đen <laughs> ai chả đen ai cũng đen đấy <laughs> chỉ có người là là đen hơn thôi ừ, chắc em đen hơn anh <laughs> ui giời khỏe quá anh em ơi thật đấy thật khỏe quá ui chung à không sao bộ đấy giữ máu rồi mà yên tâm à đây rồi ôi rồi ôi gian cáo này anh em này hay quá ba assassin rồi rồi ờ, bây giờ đợi Phantom Queen ra nữa thôi Đợi Phantom Queen ra thôi là sao Đấy, kẹp thêm Warlock vẫn thừa một slot Kẹp thêm Warlock cũng được Có chơi con này không? Hết slot 6 bit đủ rồi Bây giờ bỏ thì chả nhẽ bỏ con, con sói à Thôi Tí nữa đợi Phantom Queen thôi Assassin thì thôi không kẹp bọn cạp làm gì cả anh em ạ Cảm giác cái bọn à, bọn, bọn bọn Goblin này nó gặp cái ờ, cái cái cái con gấu Assassin kẹp bít này này nó mềm vãi đái luôn. Giáp không ăn thua anh em ạ. Ui ui đẩy cả. Vãi đài 29 máu á. <laughs> Chồng đây ờ, không phải là siêu đẻ đâu Nhưng mà trông cũng đẩy cũng nhiều đấy chứ Nhiều đầy rồi rồi Warlock rồi, rồi anh em Được đấy Từ từ đã hai sao đã rồi cho vào anh em ạ à. 50 tiền mà roll thôi chơi dễ thật đấy Anh em công nhận với tôi không Ra là con gấu assassin hai sao một cái Rồi trò chơi kết thúc <laughs> Không có cửa cho đối thủ luôn anh em ạ à. Nhất là chơi beat nhá Chơi beat là tốc độ đẩy lại càng nhanh nhá Tốc độ trận đấu nhanh lắm anh em Anh em thấy đấy, round 28 gần đi hết rồi này Round 28 gần đi hết rồi Đấy mà cái chuỗi của tôi cộng 10 rồi đấy Quá mạnh anh em ạ Chồng Ui rồi ôi cầm 40 tiền chết rồi Tự tin thế Tự tin thế, đẩy phát chết luôn à 28 máu <laughs> Tự tin quá, cầm 50 tiền để chết Đùa, thật là thế luôn Ok Đấy rồi Gấu 3 sao luôn Được chưa Thôi bán đi thôi Rồi Ừ. Đấy bây giờ thì thôi, thôi, thôi bây giờ cái tầm này thì chúng ta roll ngộ không hai sao với Queen Queen Phantom Queen hai sao nữa. Cáo hai sao nữa là chắc là hết rồi, hết bài rồi. Lên con sói ba nữa là xong. Thế thôi, chắc cũng chả còn cái gì để lên nữa Hết cửa rồi. Mà tôi nghĩ là trận đấu nó kết thúc sớm á. Mà cái bọn 9 mét nha anh em nhá, là cái bộ mà nó counter và cái bộ bộ bộ bộ, bộ ờ, beat ấy nhưng mà cái con gấu assassin này nó chả sợ gì luôn. Có gấu assassin thì thì cái bộ beat này nó không sợ bộ 9m Quá căng Đấy rồi, Phantom Queen đây rồi Quá ổn luôn, úi rồi hai con luôn muốn tiếp vào Phantom Queen hai sao cái nhỉ Thôi từ từ đã, từ từ đã, từ từ đã Không vội, không vội 50 tiền roll anh em ơi Giờ ngộ không hai sao sói ba à, thêm một con nữa ba sao được không nhỉ kiếm con uh, sâu ba à? mạnh quá anh em ạ đồ rau này thì kiếm cái um, tôi nghĩ là cái uh, chém lan đi lấy cái chém lan chém lan hoặc là cái um, Găng tay Kira Ra 30 lấy găng tay Kira Bộ này thì chơi Kira có ngon không nhở bốn con đánh gần năm con đánh gần Đéo có Thôi lại lấy cướp điên vậy Phản tòng Queen lên hai Hay quá nhở Cũng không lên hai rồi lấy cấp điên rồi bây giờ chưa có chưa, chưa, chém lan hai với cả chưa có kira lấy cấp điên rồi được rồi món đấy nó cũng ổn đánh assassin mà cầm với cấp điên thì quá hợp luôn ok vậy, vậy là bây giờ chúng ta tiếp tục ờ, roll thôi ở level 10 ờ, mà roll 50 tiền nó đơn giản quá anh em ơi chuyện này nói chung là chả phải làm gì <laughs> cái này cũng là phải đội ơn cái thằng Hàn Quốc <laughs> chắc là nhờ cái cú mà nó phá chuôi đấy anh em ạ, à, nhờ cú phá chuỗi đấy Mà mà nó như này, này nó ra là con gấu Xong rồi cho gấu vào, nó ra con gấu assassin Hợp lý Bắt đầu câu gấu từ round 11 anh em ạ <laughs> Ảo thật sự Câu gấu từ round 11 Mà sau rồi cùng lên được con gấu Assassin 2 Trước cả cái thằng mà có gấu từ round đầu tiên luôn cái Anh em nhớ cái thằng thằng thằng Hàn Quốc ấy Nó ra con gấu đá từ ngay cái round đầu tiên luôn ấy Mà tôi cứ nghĩ là thằng đấy là nó, nó không eco đâu thằng đấy nó phải bỏ bài và nó đánh chữ thắng luôn đi nếu hiểu sao chơi eco ra gấu chơi eco sai lắm luôn đấy chính là cái sai đấy sai lầm của đối thủ đấy anh em ra được con gấu mà lại phải chơi eco thế sai quá luôn sai dẫn tới là thôi xuống hố thôi <laughs> hợp lý cái gì nữa quá hợp lý chơi không đúng thì xuống hố đúng rồi <laughs> chơi, chơi chơi chơi sai không đúng sách giáo khoa nha anh em nhé Trời đúng sách giáo khoa ra gấu cái phải tự tin áp cấp oánh chuỗi thắng luôn như này lấy lợi thế đầu game ai lại chơi lại, lại cái Diego xong rồi lại còn có, có cái quả là ra gấu xong rồi lại còn bỏ gấu ra để phá chuỗi <laughs> kiểu đúng kiểu nghiệp quật luôn đúng không anh em hợp lý nha anh em nhá Nên tôi cũng khuyên chân thành mấy anh em ở đây có cái ý định là chơi mà ra gầu vẫn hơn ờ, muốn phá chuối thì bỏ cái ý định đi nha anh em nhá <laughs> đó, ok thôi trận này nói chung là cứ thế này thôi đường đến vinh quang nó đang rất gần rồi chung cố gắng top 2 đi em ơi <clears throat> ba thằng máu như nhau gặp thằng nào cũng chết anh em ạ à. đấy mà cái trận này round này tôi tính gặp thằng em <laughs> anh ơi em rau này đấy Trung ơi Thôi được rồi anh sẽ cứu em rau này Rau này anh sẽ gặp em này Nhưng mà yên tâm là anh anh sẽ không để em top 4 đâu Đấy Này chưa Tính toán cẩn thận để Trung nó vừa đủ nó sống sót rau này Yên tâm em ơi Đấy chưa đi được Có anh bảo kê ở đây rồi mày cứ yên tâm Đấy anh em thấy không Đấy, lọt một con thôi, được rồi Thấy không, thấy không Lọt hai con vẫn chưa chết được Chưa chết, yên tâm Đấy, anh em thấy không, hợp lý chưa <laughs> Đấy nhá, anh cứu em đấy Anh em thấy tôi bảo kê kinh không <laughs> May thế Làm đéo có may ở đây em ơi Làm gì có may Tất cả đều có trong tính toán của ông anh rồi nhá Anh em thấy tôi bọc lót cho em tôi em tôi quả đấy không biết là tại sao luôn nhưng mà khi mà nó xem lại clip này nó sẽ biết được là tại sao <laughs> ok đấy nhắc nhắc nhở nhắc nhở thằng em là sau khi uh, xong trận đấu thì nhớ là nhớ là là, là, là lên kênh xem là tại sao nhá <laughs> xem clip mới biết được tại sao đấy còn còn không biết được đâu không biết tại sao còn đây bây giờ là phụ thuộc vào em nhá tất cả là bây giờ là do em đấy Đấy, sống hay không là bây giờ là tự quyết định số phận Còn anh không quyết định được cho em nữa rồi <laughs> Ok Để gặp cái bóng Lẽ ra nếu mà tôi gặp cái bản chính của thằng kia thì có khi là tôi top một còn chung vào top 2 đấy Đấy mà <clears throat> Ôi rồi ôi không ăn được rồi thằng Goblin ở à. Chơi mết vẫn thua Goblin Thế thôi nhá <laughs> Cái này thì không phải do anh rồi nhá Anh không cứu rồi cái này là do em là, là đấy thôi thì thôi chấp nhận rồi <laughs> đấy là do chính mình nhá chính mình không qua được cái cửa đấy thôi <clears throat> còn làm sao mà có thể là là, là ấy được không chỉ có thể trách chính bản thân mình thôi đấy bởi vì là không thể là, là, là chiến thắng được đối thủ <clears throat> À, để, trận sau à? Trận sau vào solo với anh à? <laughs> anh có chơi ở đâu? Anh nghỉ rồi đùa thật là như thế luôn <laughs> có phải không có phải chung nó bảo là là, là đợi tôi để uh, trận sau vào solo <laughs> không anh nghỉ mà anh anh anh nghỉ rồi anh nghỉ rồi nốt trận thôi rồi lại còn phải đến round 35 mươi ba sáu anh em thấy buồn cười không round 35 làm cái gì round 34 thì có phải là là kết thúc trận đấu luôn không lấy cái gì đây chém lan à không không không Không không không Lấy mẹ cái mảnh linh hồn đi anh em ạ Lấy mảnh linh hồn để hút máu trừ giáp Lấy cái này sẽ tách nó nhanh Nhá Ok Rồi Rồi trò chơi kết thúc ở đây Làm gì có cửa anh em ơi Goblin xanh cái cỡ như nào nữa Thì cũng làm gì có cái cửa đánh với con gấu assassin không có cửa Xanh đây cũng xanh đấy Máy bay hai bom hai ở đấy Nhưng mà không anh em ơi Này, nhìn này Ui rồi ôi Anh em thấy không? Con gấu assassin nó clear kìa Ui rồi Này, còn tám máu đi không? Đi luôn chứ còn gì nữa <laughs> Quá đơn giản anh em ơi Trời ơi Từ lúc mà tôi bỏ bài lên một cái là tôi Từ lúc đấy đến bây giờ Chưa một trận thua Chưa một round nào thua luôn anh em ơi Dã man Đúng là ra gấu assassin là coi như là cầm chắc cái chiến thắng rồi Chơi cái bộ gấu nó hơi lỗi tí anh em ạ <laughs> Nhưng mà không sao Cũng là coi như là trả kèo được anh em Tín Vũ nhá Beat Assassin Đấy, Beat kẹp Assassin Qua mạnh Rồi cảm ơn anh em đã xem và thích cái video clip này Anh em uh, có thể đăng ký kênh để xem các clip khác của tôi Còn nếu anh em còn thời gian anh em có thể chọn cái clip bên trái để xem con gấu assassin trong bộ Insectoid nha anh em nhá Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem con gấu assassin nó tối thượng ở trong cái bộ 9 assassin nó như nào nha anh em nhá Hay lắm, tin tôi đi và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký gói hội viên của kênh để ủng hộ tôi bằng cách ấn vào link ở dưới phần mô tả của